tụi con thỉnh uh, sư giảng pháp á nay sư có uh, chuyện vui sư, sư sư cho mọi người biết đi sư không có gì vui có mà hai đứa nhỏ tinh mới mới ra lò <laughs> à là cuốn sách dạ cuốn sách mới ra nhưng mà tôi không có xem đó là chuyện vui dạ là bởi vì uh, chờ lâu quá chờ lâu quá chờ lâu quá hỏi mòn hả sư nhưng mà mỏi thôi. mòn tức là dạ. mỗi ờ, là... Dạ. mòn mà đã, đã đã đã chờ lâu mà còn xanh khó nữa xanh à. khó cho nên là <laughs> ừ, <laughs> nên là ông bố ông mệt quá rồi bây giờ ông lên trùm hôm ngủ chứ không có đi khoe không có bồng đi khoe hàng sớm mệt quá xanh khó xanh mổ nữa xanh khó mà còn xanh mổ nữa để để ngược còn phải cái xanh mổ nữa nhưng mà có một chuyện thế này à, cũng cảm ơn các vị nghĩ đó là um, cái quyển uh, mình nói chuyện nhỏ trước tức là cái quyển chuyện phím nó có thay đổi nội dung Ừ, có thời nội dung và uh, đặc biệt là cái quyển Calama một là ờ, không phải tái bản không mà có uh, hiệu hiệu chính có chỉnh sửa những chỗ quan trọng bên trong và đặc biệt quyển 2 đó là chúng tôi ừ, có một cái chủ trương đó là chắc trên nền tảng á, trên căn bản á, thì cũng lựa mấy cái mẹ kinh mà cần thiết cho bà con nhưng mà ờ, ờ, ờ, đặc biệt quyển 2 này đó là là những bài kinh ngắn đọc không ngán à, ở quyển một thì chúng tôi nhiều khi lấy nguyên cả bài kinh à, còn cái quyển 2 thì chỉ cắt lấy những cái phần mà chúng tôi cho là ừ, cốt lõi mà ngắn gọn ấy ừ. và đặc biệt ở quyển 2 đó nó có những cái phần phía sau ví dụ như kinh kinh Phật tướng rồi uh, kinh Phật nạn à, Phật tướng tức là nói về uh, ờ, 32 tướng mà vắn tắt tức là vì đâu mà, mà chư Phật ba đời mười phương có các cái hậu tướng và ờ, tìm hiểu về mỗi hậu tướng cũng là những cái pháp pháp tu và kinh Phật nạn là uh, kể về các cái kiếp nạn mà Đức Thế Tôn đã trải qua uh, trong cái cuộc đời còn pháp của ngài và mỗi kiếp nạn như vậy nó thí dụ như vì sao ngài bị tới vu oan rồi ờ, vì sao mà ngài phải trải qua ờ, những cái ngày tháng khổ hạnh nhiều hơn các vị Phật khác rồi tại sao ngài có những lúc ngài bị đói bị bệnh ờ, thì những cái đó là đều có cái duyên sự và đều có bản Pali đương nhiên à, nhật tụng Kalama là đương nhiên có bản Pali chúng tôi hiện đang à, rà soát lại cái nội dung quyển 3 và cũng đã có à, cũng đã có sẵn cái bản thảo quyển 4 nhưng mà chưa có dò còn quyển 3 là là, là, là, là đang rà rỉ soát để in ừ, với một cái tâm nguyện là um, um, 25 cuốn kinh tạng mỗi cuốn vậy là trung bình 500 trang tiếng Pali 25 cuốn à, thì gom gọn lại thì chỉ còn có năm ờ, gom gọn lại thì chưa tới năm cuốn nhưng sẽ dĩ kể năm cuốn là bởi vì trong đó có những cái lấy bình tặng luật có những cái lấy bình tặng a tỳ đàm và có những cái lấy bên chú giải sớ giải đó cho nên nó ờ, gom lại thành ra tới năm cuốn gom lại cho để ờ, nhằm mục đích là cho bà con không có sợ kinh tạng bởi vì trước đây khi mà nghe nói tới kinh tạng người ta mở rằng ta ớn quá thì người ta đọc một phim ta ớn người ta không đọc nữa còn cái này là chúng tôi uh, lựa dùm những bài kinh mà một người ờ, tìm đạo á ở đây không phải sơ cơ cả sơ cơ mà lẫn những người có cái, cái thời gian nghiên cứu rồi đó thì họ có thể căn cứ vào ừ, năm cuốn đó mà họ có một cái Ờ, căn bản về uh, kinh đảng nói riêng và tam đảng nói chung và đồng thời đó là uh, chúng tôi cũng tìm cách làm sáng làm sáng lại những cái đoạn mà nó tối nghĩa uh, và đặc biệt là có chú thích sớ giải trong đó để bà con đọc sáng sủa hơn ừ. đó đại khái đại khái là hai ba như vậy là chúng ta có ba trước mắt chúng ta có ba cuốn tức là hai cuốn calama một hai và cuốn chuyện phím tạm thời sách chưa có ra nước ngoài cho nên nếu mà con bên úc thì chắc liên lạc dùm dạ dạ yeah. còn bên âu châu đó thì bên mỹ thì, thì chắc có lẽ là phải một tháng nữa mới có còn nếu mà bà con nào có người thân bạn bè mà đi qua đi lại thì nhà sách tay dùm sách tay dùm cuốn hay cuốn cho các vị thôi chứ còn phát hành động rãi thì chúng tôi phải chờ tới một tháng nữa thì sắp mới qua tới cảm ơn các vị rất là nhiều bài giảng uh, trưa nay chúng ta ờ, bàn về một cái đề tài gần gũi thân quen nhưng mà cấp thiết chứ phải ờ, ờ, không phải nghe nó thân quen rồi nghĩ nó là bình thường mà bình thường nghe là tầm thường mà tầm thường là không đáng để để tâm thì phải có những chuyện rất là bình thường à, nhưng mà nó, nó cấp thiết nó quan trọng nếu nếu mà phải chọn một cái cái cái cái, cái, cái, cái tên gọi cái chủ đề cho cái bài giảng tối nay thì chúng tôi chọn cái chủ đề là có mà không có mà không là sao trong đời sống ấy, mình cứ nghĩ mình có cái này mình có cái kia nhưng mà nếu mà xét trên tinh thần Phật học ấy thì ờ, cái có của mình nó, nó chưa có tới à, chưa có tới ví dụ như mình có nhan sắc mình có sức khỏe mình có tiền bạc mình có gia đình à, mình có tiếng tâm mình có quyền lực nhưng mà tất cả những cái có đó nó nói theo tinh thần Phật pháp ấy thì nó mới có một nửa à, nó mới có một nửa thôi mà mình không biết mình tưởng là mình đã có đầy đủ mình có hết rồi à, rồi cái mình an tâm với cái có hết đó đó có cái cái cái cái một trăm phần trăm đó, đó. À, và cứ như vậy gùi vùi đầu gục mặt ở trong đó mà thật ra mình không ngờ rằng à, tất cả những gì mình có chỉ có một nửa thôi cái đầu tiên ấy mà tôi muốn nói đó đó là ờ, có bóng đèn mà không có điện đây có bóng đèn cũng có điện có nghĩa là chúng ta có cái hình hài ừ, có tâm thức nhưng mà chúng ta không có sức sống chúng ta không có sức sống ừ, kể cả chúng ta là một tăng ni đi nữa nhưng mà chúng ta không có sức sống sức sống đó là những cái thiện pháp tức là tính tấn niệm định tuệ mình cũng có thì uh, có hình hài cũng có tâm thức mình cũng có sáu căn chứ cũng có mắt tay mũi lưỡi dầu không tu hay là tu thì ai cũng có sáu căn giống nhau hết đó. ừ. dầu là chúng sanh nhân thiên hay là các loài đọa xứ thì cũng đều đều có sáu căn giống nhau hết nhưng mà cái có đó mới có một nửa thôi dạ. và chúng ta làm gì với cái sáu căn đó mới là một chuyện dạ. không biết các vị còn nhớ hôm trước tôi dạy về nhân quả tôi có nói dạ nói tới nhân quả thì báo báo ứng có bốn cái khía cạnh mà chúng ta phải nhớ ừ, ừ, đó là cái nhân nó tạo ra quả nhân thiện nhân ác nó tạo ra quả thiện quả ác ừ, nhân thiện nhân ác nó tạo ra quả vui quả khổ đó là nhân tạo ra quả nhưng mà cái thứ hai đó là cái quả nó tác động quả có nghĩa là khi mà mình do một cái quả lành quả xấu nào đó trong quá khứ nó, nó, nó dẫn mình đi vào một cảnh giới và cái cảnh giới đó, đó là buồn vui sướng khổ phải không thì trên cái nền tảng của buồn vui sướng khổ đó đó chúng ta lại có cái cơ hội có cái điều kiện để tiếp nhận thêm những cái quả khác à, tôi nói rất là nhiều lần ví dụ như mình đã nghèo rồi đó thì bao nhiêu cái quả xấu khác nó tìm cách nó đổ vào mình mà bệnh rồi đó thì bao nhiêu cái quả xấu khác nó đổ vào à, còn ờ, khi mà mình có mình đang hưởng quả lành thì rất là nhiều cái quả lành khác nó cũng có dịp nó, nó, nó, nó trỗi sinh ừ, đó gọi là trường hợp gọi là quả tác động quả rồi quả tác động nhân có nghĩa là khi mình hưởng cái quả khổ hay cái quả vui đó đó nó lại là cái điều kiện ừ, để mà mình dễ tu hơn hay là khó tu hơn với cái cái môi trường sống đó chúng ta trở nên thiện hơn hay là ác hơn cái này chắc các vị biết mà biết có những cái hoàn cảnh mà muốn tu khó lắm ừ. muốn ờ, thu xếp để đi ờ, thiền viện khó lắm. muốn đi tu giao duyên 3 tháng khó lắm ờ, thậm chí muốn có tháng có 8 ngày bác quan khó lắm tại vì đi làm đó rồi bây giờ một tháng là 8 ngày bác quan ừ, thì về rồi đói rồi bệnh rồi bao tử tùm lum mình khổ lắm không cho nên là cái quả nó có tác động nhanh ừ. rồi cái nữa là nhân tác động nhanh nghĩa là khi mình sống nhiều với cái bất thiện ấy, thì cái bất thiện trước nó sẽ làm dễ dàng làm cái nền cho bất thiện sau và khi mình sống thiện ấy, thì cái thiện trước nó dễ làm nền cho cái thiện sau ví dụ như mình mình có cái lòng mình đi vào thiền viện à, đó là cái tâm lạnh đó thì vào thiền viện rồi đó là mình lại có tiếp mình lại tiếp tục có cơ hội để, để mà thiện nữa và có nhiều cái thiện khác ví dụ như ừ, các vị ở bên ờ, nước ngoài đi các vị nước ngoài đi. ở trong nước mình là chưa tăng đông bây giờ tôi nói nước ngoài này các vị ở nước ngoài đó, một năm như vậy đâu có bao nhiêu cơ hội để mà bố thí cúng dường không nhưng mà khi các vị vào một cái thiền viện mình biết điện cái chuyện đó nó dễ lắm một ngày như vậy các vị có rất nhiều cơ hội để chấp tay ừ, chấp tay trước tượng Phật chấp tay trước chiêu tăng chấp tay trước các bạn tu hành giả này đó là pháp cung kính rồi các vị muốn bố thí nó dễ lắm à, trong khi mình đang ở Mỹ ở Úc mình cũng đâu có khá giả gì chặt vật lắm lâu lâu cứ gửi chụp đỉnh chụp đỉnh vậy đó. cái lòng nó cũng không có được trọn vẹn lắm ờ, ờ, nhưng mà khi qua bên biến điện nó lại khác vào trong thiền viện nó lại khác một ngày mình chỉ bỏ ra 50 đồng thôi à, mình mua trái cây à, năm trái cây 50 đồng 50 đô la đó mà một tuần mình bỏ ra có một lần hai lần gì đó nó dễ lắm à, tức là vào trong một cái ờ, cái môi trường một cái điều kiện nào đó, thì nó dễ nó dễ để là mình thiện hay là dễ để cho mình ác lắm à, cho nên rồi, như vậy tổng cộng mình có bốn nhân tạo ra quả rồi quả tác động quả quả tác động nhân rồi nhân tác động nhân à, rồi cái bắt đầu nó đi quanh quanh vẫn quanh nhân tạo ra quả mình cứ đi vòng vòng vòng vòng nó làm nên cái dòng luân hồi của mình không ừ. và cái chuyện tiếp theo mà tôi muốn nói đó là với người có biết Phật pháp có tu học có hành trì có ứng dụng đấy, có thực nghiệm đấy thì khi mà mình nhận quả xấu hay là quả tốt tức là gặp chuyện vui hay gặp chuyện buồn mình đón nhận nó bằng cái niềm tin bằng chánh niệm bằng trí tuệ thì như vậy thì với một người có tu học có biết Phật pháp ấy, thì khi nhận quả xấu hay quả tốt thì ờ, đều là cơ hội để mà mình tiếp tục tốt tiếp tục hành thiện tu thiện còn người không biết Phật pháp ấy, thì khi nhận quả lành ấy, thì họ đón nhận bằng cái tâm say đắm tâm tham tham ái say đắm còn khi họ nhận cái quả xấu thì bất mãn hờn giận sợ hãi tức tối ghen tuông đố kỵ ví dụ như vậy có nghĩa là khi mà mình mình mình mình, mình không biết Phật pháp không có tu học ấy, không có ứng dụng lời Phật ấy, thì mình nhận quả xấu hay là quả tốt đều là cơ hội để mình tiếp tục xấu à còn cái người có tu học ấy, thì khi mình nhận quả tốt hay quả xấu mình đều xem đó là cơ hội để mình tiếp tục sống thiện này cho nên ấy, Ờ, cái chuyện mà mình sinh ra đời đấy mà trong một cái môi trường một hoàn cảnh tốt hay là xấu nó mới có 50 phần trăm mà bởi cái đó mới là quả thôi ừ. mà trên cái nền đó trên cái nền đó mình ờ, lại tạo dựng mình xây cất cái gì cho nó lại là chuyện khác à, cho nên mình có cái hình hài này mình có sáu căn này mới có 50 phần trăm mà à, mình có nhan sắc mình có sức khỏe mình có tình yêu mình có tiếng tâm mình có quyền lực mới có 50 phần trăm mà mới có 50 thôi à, nhưng mà cái 50 còn lại là mình làm gì vậy dạ, với cái 50 đó đó đó mới là chuyện nữa nha ừ. cho nên cái chuyện đầu tiên à, coi chừng dạ, có điện mà có có có có, có đèn bóng đèn mà không có điện là như vậy đó ừ. có bóng đèn mà không có điện ừ. à, nhớ nha có bóng đèn thôi mà không có điện nó không có sức sống rồi, rồi cái thứ hai nữa đó là có phone mà không có sống lại có phone mà không có sống làm sao cầm cái phone Ờ, mà ừ, sống yếu quá không có xài được yếu quá mình không có ừ, ở sống trong cuộc đời này mình giống như cái phone vậy đó khi mà mình không có được cái bắt được cái làn sóng không bắt được cái tần số ừ, của ờ, các cái bậc thánh hiền của chư Phật ấy, thì coi như thua cũng như mình có cái máy mà không có password ấy, vào không được vào không được ừ. có nghĩa là khổ lắm mình muốn thoát khổ nhưng mà do cái căn cơ cái khuynh hướng tâm lý nhiều đời của mình ấy, là sanh tử là tập khí ừ. cho nên hôm nay giàu có nghe được Phật pháp đó, nó không có lọt vào tay ừ, tôi có chút kinh nghiệm khi mà đi giảng đi dạy học ờ, tiếp xúc với Phật tử Phật tử nha chứ còn không phải Phật tử là không nói Phật tử là những người mà biết lạy Phật biết kính Phật trọng tăng biết cúng dường biết giữ giới biết nghe pháp biết ngồi thiền ấy mà chúng tôi đã thấy có trường hợp đó có nghĩa là cái khả năng mà đón nhận Phật pháp của họ rất là hạn chế rất là giới hạn họ chỉ nghe được cái chuyện tu phước cho không có khả năng tu huệ ừ, tu phước là sao có nghĩa là thích cúng dường bông hoa để đẹp cúng dường thức ăn để có sức khỏe cúng dường tứ vật dụng để sinh ra được giàu có ví ừ, dụ như vậy ừ. rồi họ lúc ờ, tượng xây chùa rồi in sách in kinh tức là toàn là để cầu cái, cái, cái quả nhân thiên chứ họ không có bắt được cái tầng số cái làm sống mà tu tập giải thoát của chư Phật không có rồi tìm thấy thì mở kinh ra ờ, đọc một là đọc cũng hiểu ngáp hai ba cái buông sách xuống còn hai nữa đọc thấy cũng hiểu nhưng mà thấy xa lạ lắm à, thí dụ như có nhiều người khi mà nghe chúng tôi nói rằng cái cốt lõi của đạo Phật ấy là thấy được mọi thứ là đau khổ dầu đắng hơi ngọt đều là khổ gián hay là trực tiếp ừ. ờ, và cái ừ, cái cốt lỗi của đạo Phật ấy, là thấy ra được cái sự vô nghĩa của đời sống và thấy được sự vô nghĩa của đời sống chính là việc làm có ý nghĩa nhất ừ, trong cái cuộc đời của mình trong cái tấm thân nhân loại này của mình họ nghe thôi chịu không nổi nó sẽ nghe chán quá vậy nghe nản quá đến với đạo Phật mà chỉ để xác định cuộc đời này là đau khổ cuộc đời này là vô nghĩa họ không có được cái làn sóng họ không bắt được cái tần số Ừ, của của của Phật pháp ừ, ừ, thì thua cái họ bắt được cái, cái tần số cái làn sóng họ bắt được là những gì mà nó nó nó trùng khớp với cái căn cơ của họ thôi họ chỉ mong là làm sao mà ngay đời này được đẹp được giàu được khỏe được sống lâu có máy ấm gia đình có nhà có xe có tài sản có quan hệ xã hội tốt có quyền lực có tiếng tâm họ chỉ mong cái đó thôi mà họ quên mất chuyện rất là căn bản là giả định như họ sống được 80 năm đi thì để chuẩn bị có được mấy cái đó đó thì họ phải mất gần nửa đời thông thường đó, chứ hiếm có ai mà mà xuất phát từ cái cái cái cái cái, cái, cái, cái thành tích rất khó lắm dạ, thường đó là phải mất nửa đời có rồi đó, thì có được bao nhiêu thời gian để hưởng 80 mà mà mà mất tới 40 rồi còn là có 40 mà 40 đó họ chỉ hưởng được có 20 thôi tức là hưởng tới 60 tại vì một cái ông cụ bà lão mà từ 60 trở đi đó thì cái gì cũng khác người ta hết trơn ấy. từ cái tâm lý cho đến sinh học ừ, khác nhiều lắm nó, nó mệt mỏi nó trục trặc rồi bác sĩ cứ kêu lên kêu xuống rồi thì hồi hồi trẻ mình đâu có biết ừ, cái, cái, cái, cái kết quả xét nghiệm à, chi nhưng mà giờ sau 60 là bắt đầu là phải đi rồi đó thì bác sĩ hoài à, người khỏe thì đi ít ít một chút người bệnh thì đi nhiều một chút Ờ, chúng tôi có biết cái chuyện đó bản thân lấy bản thân mình làm cái kinh nghiệm ừ. là bài học ấy. tức là sau 50 là bắt đầu chúng ta phải quan tâm đến ba cái phiếu ba cái thẻ thẻ cái, cái kết quả xét nghiệm liên tục và thường xuyên đừng để mọi sự nó, nó, nó trở nên quá muộn màng không cho nên ờ, rồi cuối cùng đó, là cuối đời nó khi mà bệnh nhiều một chút trí nhớ nó kém một chút rồi chưa kể là nó phải nằm nằm liệt một chỗ rồi thì tất cả những cái mình có nguyên lý gì hết nhưng mà biết chứ hỏi ra ai cũng biết hết nhưng mà cái tầng số cái làn sóng mà họ bắt được nó không có qua khỏi cái đó nó chỉ quẩn quanh trong đó thôi nó không có đi xa hơn được nó không đi xa được nó tới đó thôi ờ, còn nghe ba cái vụ mà tu tập tự quán rồi chánh niệm rồi, rồi quan sát danh sách rồi họ thấy cái đó nó xa vời lắm ờ, xa vời lắm cho nên họ chỉ có hình hài thôi chứ họ không có ừ, họ, họ chỉ có họ chỉ họ là cái phone thôi chứ họ không có có sống cái phone có sống cũng liên lạc cũng làm ăn gì được hết cách đây mấy hôm có một người quen với tôi thụy sĩ họ có việc họ phải đi chuyện ấy họ đến một cái chỗ mà vào trong cái building đó nó không có sống cho nên họ tranh thủ họ chạy ra ngoài họ gọi tôi có mấy câu rồi, rồi họ, họ tắt uh, tắt phone thì tôi không biết chuyện gì tôi, tôi thấy họ tắt rất là vội vã rất là gấp ừ. Ừ, tôi thấy nó có cái bất thường cái lát sau tôi gọi lại thì họ nói là lúc đó kêu không được tranh đủ chạy ra ngoài trời lạnh mà chạy ra kêu chút xíu rồi, rồi chạy vào liền chứ có gì hết ừ. mà tôi thấy cái cách mà họ ngắt phone nó rất là vội vã rất là bất thường ừ, mỗi khi không có như vậy ừ. một cú phone nó có đầu có đuôi không có thì một cái phone cái bị thế một cái phone nó phone tốt chứ họ giải phone tốt còn tắt tiếng nhưng mà không có sống là chịu thua thôi sống là chịu thua à, cái quan trọng nhất là mình cái phone mình mình có sống để mình bắt mình có thể liên lạc mình có thể tương thông được với người khác với thế giới bên ngoài còn đằng này cái phone trên tay nó chỉ là một cái cục, cục sắt cái cục nhựa cầm cho vui cầm cho nặng tay thì thôi thì nó phiền lắm ừ. thì uh, mỗi ngày phải để ý ờ, xem của mình quan tâm cái gì không mình quan tâm cái gì và khi mình quan tâm cái gì thì bắt đầu mình mới mình mới mở rộng cái làn sóng cái tần số của mình mình nâng nó lên có biết bao nhiêu người gặp đức phật gặp ngài sa la phật gặp các bậc thánh hiền ừ, gặp các bậc đại giác mà họ gặp giống như mình đi ngang cái núi vậy đó thì thấy núi là núi vậy thôi chứ ừ, có thể là họ biết đó là vĩ đại đó họ biết đây là con người vĩ đại bụng nhân cách khả kính đáng quý biết chứ đó là khá đó gọi như khi họ rất quớt luôn đi ngang họ nhìn ngài giống như họ nhìn một cái ngọn núi một cái hồ nước một một cái mặt biển mênh mông rồi chị thôi không biết đó bên trong đó bên dưới đó là cái gì họ không biết ờ, họ không có cái làn sóng không có cái tần số Ừ. thì đó là cái rất là đáng tiếc đáng tiếc lắm không cho nên là cái trường hợp thứ nhất ấy, ừ, trường hợp thứ nhất là ờ, mình có phone mà không có sóng cũng khổ ừ. phone không có sóng có điện có đèn mà không có điện rồi tiếp theo nữa là ờ, có xe mà không có bánh có xe hơi mà không có bánh làm sao có xe hơi mà không có bánh xe làm sao các vị thấy rồi không cần không bánh chỉ cần thiếu bánh thôi Ừ, chỉ cần thiếu bánh thôi xe bốn bánh mình nó bị xẹp anh bánh bị mất anh bánh là xong không có chạy được dòng chiếc xe đó nó là Rolls Royce Ferrari Lamborghini Cognizant hay là Maybach hay là bất cứ xe gì tốt cách mấy nhưng mà nó bị mất bánh nó bị thiếu bánh là không chạy được không thì chúng ta cũng vậy chúng ta có hình hài trong cuộc đời này mà chúng ta không có khả năng đi tới ừ, tức là sinh ra trong cái môi trường nào thì cứ gọi là ù lì à, Ờ, ù lì trơ lì đóng khung ừ, ở trong cái môi trường trong bối cảnh đó và nhiều lần và rất nhiều lần tôi định nghĩa về cái chữ sắp tá trong Pali hay chữ sắp tá nó có nhiều nghĩa ờ, chữ xá cộng với áp tá là bản thân và bản thân hay cá nhân nhưng mà cái chữ sắp sắp tá nó còn có nghĩa là cái cái cái giống gì trong cuộc đời này mà nó có cái thuộc tính là bám dính à, thì đó chính là chúng sinh trên đời này không có cái gì mà khả năng bám dính hơn cái chúng sinh không? các loại keo và ghê gớm nhất cũng không bằng ừ, à, không bằng cách đây cũng tuần chúng tôi cũng có một món đồ bị gãy chúng tôi cũng mua keo về dán nhưng mà nó không nó không có dính. là bởi vì cái chất liệu ấy, cái chất liệu đó nó không có hợp nó không có đi với cái loại keo đó ừ, nó không đi với loại keo đó hoặc là nhiều khi cũng cái chất liệu đó cũng cái mặt phẳng đó nhưng mà nó có dính dầu lên đó thì keo nó cũng có những loại keo nó, nó kỵ dầu nó ngang à, nó có trường hợp đó ừ cho nên cái keo là cái thứ mà đụng đâu dính đó, đó nhưng mà nó cũng có thứ nó không dính có trường hợp nó mới dính nhưng mà chúng sinh thì không cái tâm thức chúng sinh là đụng đâu dính đó có nghĩa là sao có nghĩa là cái gì mà mắt thấy tai nghe đó là nó dính nó dính trong hai trường hợp nó dính bằng cách là nó thích hai nữa là nó dính bằng cách là nó ghét nó ghét cũng là cách dính nha à, ghét cũng là cách dính nha ừ. à, mình ghét ai đó cái người nó cứ lãng vãng phản phất ở trong cái đầu mình hoài mà mình thương mình thích ai đó, thì người đó cũng lãng vãng phản phất đầu mình hoài dầu đó là người hay vật đó là một nơi chốn nào đó một sự vật một sự việc à, một cá nhân đấy. cho nên là mình động đâu chính đó và đó là cái thuộc tính của phạm phu đấy. mà mà mình là không khéo mình sẽ trở thành một chiếc xe không bánh có nghĩa là sao có nghĩa là nhìn xa xa đó thì đó là chiếc xe đó nhưng mà lại gần quan sát thì đây chỉ là một cục sắt và đời đời kiếp kiếp nó sẽ nằm ở đây cho đến bao giờ mà nó có được bốn cái bánh nó có đủ bánh nếu, nếu đó là chiếc xe ba bánh thì phải đủ ba bánh nếu đó là chiếc xe hai bánh thì phải đủ hai bánh nếu đó là chiếc xe bốn bánh thì phải đủ bốn bánh thì nó mới vận hành nó mới xe dịch nó mới di chuyển được này. còn không thì nó cứ nằm lì ở đó thì tất cả chúng ta ở đây cũng vậy các vị có tiền bạc có nhan sắc có sức khỏe có tuổi trẻ có thử, sự thông minh có học thức có học vị có bằng cấp có lung tung hết nhưng mà coi chừng chỉ là một chiếc xe không có bánh tức là hiện đang có mặt trong môi trường nào thì chết dí ở trong môi trường đó không có đi xa được đi xa được Ờ, rồi đến một lúc cuối đời đó, mình ngồi mình ngẫm lại mình đã làm gì cho đời mình thì mình thấy mình chỉ quẩn quanh có cái cơm gạo áo tiền thôi chỉ quẩn quanh trong cái vòng tay thê thiếp vợ chồng thôi chỉ quẩn quanh ở trong ánh mắt nụ cười ừ, tiếng nói của con cái thôi ừ, chứ không có ra khỏi được đó lúc bây giờ mình trở thành một chiếc xe mà không đủ bánh không có bánh ở ừ. đó cái đó rất là đáng tiếc tiếc lắm ờ, và có như bằng cái Ờ, mà thậm chí các vị còn biết bánh đó, bánh xe nó có nhiều trường hợp bánh mà, mà, mà nó đủ hơi nó khác mà bánh thiếu hơi nó khác bánh thiếu hơi khó chạy lắm ừ, khó chạy lắm bắt buộc phải đi bơm thôi ờ, thì cũng vậy nhiều khi mình cũng có xê dịch nhưng mà tại vì mình thiếu hơi cái bánh mình nó thiếu hơi cho nên cũng tu học cũng ngồi thiền ờ, cũng công đức lung tung hết nhưng mà do cái bánh mình nó thiếu hơi cho nên nó đi không có nhanh được xe nó đi nhanh nó được để ai lái xe thì biết không ai mà lái xe hai bánh ba bánh bốn bánh thì biết rõ biết rõ cái điều của nó xe mà không có bánh là đương nhiên chạy không được mà bánh thiếu hơi chạy cũng mệt lắm này mệt lắm ừ. mệt lắm cho nên trường hợp thứ ba đó tức là cái chừng xe mà không có bánh không? cái đó rất là mệt ờ, xe hơi mà không có bánh trường hợp thứ tư á trường hợp thứ tư đó, đó là xe lửa mà không có đường ray ừ, xe lửa mà không có đường ray Dạ, xe lửa mà không có đường ray cái vị tưởng tượng đi chỉ cần mà trên một cái đoạn đường ray mà nó bị mất vài thanh sắt thôi không? là chiếc xe lửa nó là mệt rồi chủ cái chỗ nhà ga ngày xưa trong còn cái giai đoạn mà thủ công ừ, ta bẻ ghi bằng tay ấy, bẻ ghi bằng tay cái ghi chỉ cần mà cái nhân viên quả xa ở nhà ga mà bẻ không kịp đó là cái xe nó, đi trật liền nó đi trật hướng Ờ, mà một hai thanh sắt trên đường ray này bị tháo ra là cái xe nó có tai nạn không cho nên đã đã là xe lửa thì không thể nào thiếu đường ray hết vậy thì nếu không thì cái là trật đường ray đó mệt lắm thì ở đây cũng vậy chúng ta cuộc đời chúng ta nó là một đoàn tàu trong đó gồm có hỷ nộ ái ố thiện ác buồn vui à, à, kinh nghiệm quá khứ à, mơ ước tương lai tù và hoạt động hiện tại à, chúng ta có hết chúng ta là một đoàn tàu à, có lùm lum trong đó không? À nhưng mà cái đoàn tàu đó nó có nó có cái, cái đường ray hay không cái đó là một chuyện không? thì cái đường ray trong Phật pháp là cái gì ờ, đối với người Phật tử mình đó là ờ, cái chánh kiến và cái chánh tính ờ, nói cho đủ thì bắt chánh đạo đó nhưng mà nói gọn là chánh kiến và chánh tính tôi nói hoài cái này thánh nhân khác phàm phu ở chỗ là thấy rất rõ cái điều mình tin cho nên là tin chết bỏ cái điều mình thấy thấy rõ điều mình tin cho nên tin chết bỏ điều mình thấy cái cái cái niềm tin ở đây phải là chánh tính tức là niềm tin mà có cái, cái trí tuệ đó ừ. thì ở trong ờ, bộ bát đa đó thì ngài sẽ lại phát giải thích một cái niềm tin ờ, một cái niềm tin mà coi như là đủ chuẩn ấy là phải là là có bốn cái khía cạnh gọi là dự lưu phần ấy à, niềm tin chính chắn đúng đắn nơi Đức Phật niềm tin đúng đắn chính chắn nơi giáo pháp niềm tin chính chắn đúng đắn nơi tăng chúng ờ, và cái cuối cùng đó là cái niềm tin chính chắn vào cái đời sống giới hành ừ, đó là bốn thứ gọi là bốn cái pháp gọi là dự lưu phần à, ờ, niềm tin chính chắn vào Đức Phật đó là sao tôi đoan chắc rằng là 95 phần trăm phần tử Việt Nam tin Phật không giống như là trong kinh đề nghị chúng ta phải có một cái vốn liếng kiến thức tối thiểu và căn bản ừ, tối thiểu nhưng mà đủ căn bản để mà hiểu về Đức Phật trước hết đó là ừ, ngài có cái xuất phát điểm nguyên lai ngài từ đâu ngài ra một vị Phật thì cũng từ chúng ta mà ra thôi cũng là một cũng là một cái người gọi là không ừ, tính không thí không giới không văn nhưng mà do cái nỗ lực tự thân do khả năng tư duy và do cái ừ, môi trường thầy bạn do trú xứ cái chỗ ở thích hợp không do chỗ do ở một chỗ nào đó do trong một kiếp sống nào đó ờ, trong một kiếp sống nào đó ngài có mặt ở một cái nơi chốn nào đó gặp được những thầy bạn nào đó và cộng với cái khả năng tư duy của bản thân ờ, thì những cái này nó cộng lại đó ừ, cái khí này ngày sơ phát bồ đề tâm này như trong kinh kể có một cách đây 20 a tăng kỳ về trước có một ờ, ông thuyền trưởng chủ tạo thì nó chủ tạo chứ còn nó chỉ thiền trưởng thì bà con uh, nhập nhằn với cái cái cái, cái khái niệm thiền trưởng bây giờ mà nó chủ tạo ấy chủ tạo ổng đi với một cái thủy thủ đoàn nó ngoài khơi rồi bị chìm trên tàu có mẹ ổng thì khi mà thuyền chìm rồi tất cả thủy thủ đều là biết lội hết trên mỗi người tự cứu lấy thân à, riêng ổng thì ổng phải gọi là lo cho mẹ không ổng cõng mẹ trên vai và ổng lội suốt một tuần lễ trên biển như vậy đói mệt khát không sợ hãi đói mệt khát và sợ hãi Đấy, tuyệt vọng Đấy. mà cuối cùng thì ông vào được tới bờ thì lúc đó có một cái vị đại phẩm thiên ấy, cũng là phật tử phật tử ờ, phật tử ờ, cái này mình phải nói mình phải mở mặt nó riêng là cái ông chủ tàu này kiếp trước ổng cũng đã từng có chút ít công đức gì đó mới lọt vô cái cái cái cái, cái tầm nhìn cái tầm quan sát của vị đại phạm thiên này cái vị phạm thiên này nhìn thấy ông này ông là người hùng tâm đại lực tráng trí kiên nghị ừ. cho nên cái vị phạm thiên nó mới nói thế này ta quan sát ông ông là một người rất là đặc biệt ông là một người con chí hiếu mà ông cũng là một cái người can trường nghị lực hôm nay một tuần lễ vừa rồi đó ông một mình mà cống mẹ ừ, vượt biển để vào bờ nhưng mà tại sao ông cũng nghĩ đến chuyện với cái can trường nghị lực đó ông trở thành một con người mà có thể cõng được nhiều chúng sanh khác vượt biển sanh tử hôm nay chỉ cõng được mẹ ông thôi nhưng mà với cái can trường nghị lực của ông ấy nếu mà ông nguyện thành phật ấy thì ông có thể cõng được nhiều sách khác đưa được nhiều người vào bờ hơn thì ngài chỉ hỏi câu phật là sao thì ngài, ngài ông sẽ ra trả lời đơn giản thôi phật là cái người cái gì cũng biết ai ngài cũng thương mà đức lành là ngài cũng có mà không phải khơi khơi mà trở thành một con người như vậy mà phải là một sự quân tập nhiều đời ờ, với các công đức khác nhau vì giảng giải thích vì giải thích sơ sơ như vậy thì ông ông ngay cái bờ biển đó thuyền trưởng nói nếu mà có một quả vị như vậy thì uh, ta sẽ là bằng mọi giá đạt được cái quả vị đó và đây chính là cái điểm bắt đầu điểm bắt đầu ừ, cho cái cái hành trình gọi là gọi là Phật đạo của, của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni và đương nhiên chừng đó chưa có đủ ngày ôm cái bản hoài tâm niệm đó tâm nguyện đó, đó bản hoài tâm nguyện đó mà ngày lăn trôi sinh tử nhiều đời nhiều kiếp gặp gỡ rất nhiều đức phật và tu tạo vô lượng công đức và cuối cùng có một ngày trở thành một đức phật nghe dưới gốc bồ đề ngài thấy cái gì trong chú giải kia rất rõ cái này cái đại kỵ nhất là giảng sư ngồi tưởng tượng ra mà nói không cái này là trong kinh nói trong chú giải nói là ngài quán sát 12 duyên khởi ngài thấy rằng tại vì lúc đó ngày ngày ngày trong cái đêm cuối cùng trước khi thành phật ngài chứng được tứ thiền chứng được tứ thiền trước đó đã có chứng phi tưởng phi tưởng nhưng mà dẹp hết ngay lúc này chỉ nói tới tứ thiền sắc giới thôi tứ thiền từ hơi thở uhm. thì ngài nhìn lại cái cái thiền mà mình mình vừa mình vừa xuất khỏi cái thiền cái cái, cái, cái thiền định mà mình vừa ra khỏi ngài thấy đây là sanh tử có sanh của diệt do duyên tạo thì cái này nó đâu nó ra nó do sanh mà ra sanh tức là chỉ chào đời mà cái sanh nó đâu nó ra là nó do nghiệp thiện ác mà ra nghiệp thiện ác này ở đâu nó ra nó do tứ thủ mà ra mà tứ thủ này ở đâu nó ra nó do lục ái mà ra à, mà lục ái này là nó do gọi là sáu thọ tức là cảm giác khi mà, mà, mà sáu căn biến sáu trần mà sáu thọ này nó từ sáu xúc sáu xúc có nghĩa là cái cái cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái sự gặp gỡ giữa sáu căn sáu trần mà xáo xúc này từ đâu nó ra à, từ cái tâm đầu thai mà tâm đầu thai này nó, nó ở đâu nó ra nó do các thiện ác đời trước mà thiện ác này ở đâu nó ra nó do vô minh trong bốn đế ừ mà vô minh là gì vô minh là không thấy mọi hiện hữu là khổ ừ. mà từ đó mà là thích thú trong khổ mà thích trong khổ là tiếp tục đầu tư cái khổ mới ừ. muốn hết khổ thì phải cắt cái nguồn cơn của khổ ừ. và cái hành trình để thực hiện cái chuyện mà chấm dứt nguồn cơn đó, chính là bắt chánh đạo tức là sống bằng ba cái nhận thức đó sống bằng ba cái nhận thức mọi thứ là khổ thích cái gì cũng là thích trong khổ liên tục sống trong nhận thức này chính là bậc chánh đạo ừ. thì khi ngài thấy như vậy đó ngài trở thành một vị phật thấy rồi như vậy trở thành một vị phật mà đương nhiên là ngài thấy bằng cái phật trí bằng cái cái cái sự thể bằng bằng bằng bằng, bằng, bằng xương bằng tủy bằng sự thấm thía của thánh trí chứ phải thấy như mình giờ mình con vẹt này nói cho con két kia nghe không phải nha mà lúc ngày ngài thấy bằng cái trí tuệ bản thân của ngài thấy đúng là như vậy không thể thấy khác được thì ngay lúc mà ngài thành phật ấy thì ngài cùng lúc cùng cái lúc mà cái trí cái, cái thánh trí la hán xuất hiện thì là theo đông a thì đàm năm truyền thì vị chánh đẳng giác cũng là một vị a la hán nhưng mà đặc biệt cái điểm là cái vị a la hán này tự mình giác ngộ không cần đến thầy đó là cái đặc biệt thứ nhất cái đặc biệt thứ hai cái vị a la hán này cái gì cũng biết thứ nhất là không cần thầy dạy mà thứ hai là cái gì cũng biết và cái thứ ba có khả năng dạy cho người khác cũng được giác ngộ giải thoát như mình dầu đệ tử mình thì không có tài nào mà trí tuệ hiểu biết bằng mình đúng nhưng mà sẽ giống mình ở điểm là cũng chấm dứt sanh tử và cũng được thanh tịnh như mình vậy đây là ba ba cái điểm đặc biệt của một vị la hán mà la hán chánh đẳng giác nha la hán chánh đẳng giác còn la hán độc giác là tự mình chứng chứng thánh không có thầy dạy nhưng mà thiếu hai cái sao có nghĩa là không phải cái gì cũng biết và cũng không có khả năng độ dài hết này đó gọi là la hán độc giác còn cái la hán thứ ba đó là hán tinh năng ấy trên thì phải có thầy tức là phải có Phật, Phật chánh đẳng giác dạy hoặc là một vị thinh văn khác dạy cho ừ. nhưng mà bản thân mình cũng có thể làm thầy dạy cho những người khác đắc chứng giống như mình à, là ba vị hơn ờ, thì ờ, là về Phật về Phật về về niềm tin về Phật bảo là phải hiểu như vậy đó ờ, và phải hiểu thêm về Phật Tí một tí Đức Phật đúng là cái gì ngài cũng biết nhưng mà chính ngài xác nhận cái ta biết như một khu rừng nhưng mà điều ta nói ra chỉ là một nắm lá trong bàn tay chỉ là một nắm lá thôi tức là kinh điển hôm nay mà mình học cả đời đó cũng chưa tới đâu được quý vị chưa chưa tới đâu kể cả các vị có thuộc lòng tâm tạng thì cũng chưa phải là hết Phật pháp là vì sao là vì tam tạng còn phải đi với chú giải nữa mà chú giải thì có nhiều đời chứ không phải chú giải chú giải chỉ có một đời nha yeah. ừ. thứ hai cái này mới quan trọng nè thuộc lòng bài kinh đó tôi cho thuộc lòng luôn chú giải cái bài kinh đó vẫn chưa đủ là vì sao là vì hiểu được bài kinh đó thông qua chú giải thôi chứ còn cái sự thấm thía của riêng mình á thì ở mỗi vị tam tạng pháp sư không giống nhau có những vị có khả năng liên kết rất tốt à, liên kết rất tốt à, tức là bài kinh 13 Ờ, bây giờ tôi tôi tôi đặt cái cái cái cái cái cái cái, cái mã mà mã mã số đi không ờ, cái bài kinh 10 10 10 13 18 49 91 108 602 ví dụ như vậy người ta có thể liên kết được các bài kinh đó để mở ra những cái vấn đề quan trọng của Phật pháp trong khi có vị chỉ thuộc lòng thuộc lòng tâm tạng thôi là đã hết tuổi đời rồi, rồi cộng thêm có chú giải giả sử như có thuộc thêm chú giải nữa thì đã hết đời chưa làm được cái chuyện gọi là kết nối những cái mình biết cái cái sâu của Phật pháp không phải chỉ đơn giản là mình mình thấy cái bài kinh nó hay chưa hết mà cái hay ở chỗ là bài kinh A dạy cho mình một số vấn đề bài kinh B dạy cho mình một số vấn đề nhưng mà khi hai bài kinh này mà kết hợp lại đó thì mở ra một số vấn đề nữa đặc biệt như vậy và cái kiến thức đó đó khi cộng với bài kinh số số 8 số 10 15 nó tiếp tục nó nó lại mở ra những vấn đề khác nữa chứ không phải chỉ đơn giản là ờ, ờ, ờ, tôi đọc hết trung bộ kinh rồi tôi đọc hết 152 bài về trung bộ rồi tôi hết 32 bài trường bộ tôi đọc hết 7.700 bài tư ngân tôi đọc hết 9 rưỡi bài tăng chi no, no, no. tôi đọc hết 15 tập tứ bộ đọc mà có hiểu không đó là một chuyện chuyện thứ hai hiểu mà theo cái suy diễn của mình hay là hiểu theo sớ giải mà sớ giải cũng mấy đời chứ không phải chỉ có một đời và đồng thời hiểu mà có biết kết nối à, kiến thức là với nhau không nói là chuyện nữa không cho nên là chỉ riêng cái nắm lá mà đức phật ngày dạy cho mình thôi chỉ riêng cái nắm lá thôi là một kiếp không đủ và tôi phải nói một lần nữa toàn bộ tam tạng của đức phật chỉ có một người mà có thể nó hiểu hết một trăm phần trăm đó là đức phật tôi biết quý vị rất là sốc khi nghe cái này hiểu hết một trăm phần trăm tam tạng nó chỉ có vị chánh đẳng giác thôi dưới đó là ngài Sa Lợi Phất nhưng mà đương nhiên ngài Sa Lợi Phất ngài không thể hiểu hết 100% như là Đức Phật à. và cứ như vậy do cái trình độ do cái trình độ của mình mà mình hiểu được tới đâu thì các vị sẽ hoang mang nó ổ như vậy thì mình học giáo lý để làm cái gì khi mình hiểu hết yên tâm Phật pháp giống như khu rừng vậy đó dạ. Đức Phật tùy cái căn cơ của chúng sinh dạ, tùy căn cơ của chúng sinh thì căn cơ của chúng sinh mà ngày à, triển khai các chánh đạo các giác chi à, theo nhiều cái phương tiện khác nhau ờ, và mỗi người thích hợp với một cái cách triển khai nào và tất cả những cách triển khai mà ngài đã áp dụng trong 45 năm cộng lại thành ra bộ tạm tạng đây thành ra cái bộ tạm tạng nhớ nha thành ra bộ tạm tạng thì bây giờ mình là người ở trong rừng mình muốn ra khỏi rừng thì cái chuyện căn bản nhất là mình phải biết rõ là mình đang có mặt trên cái con đường đi ra trên cái lối ra của khu rừng đó là đủ rồi còn tất cả những cái kiến thức mà liên hệ tới khu rừng ấy, thì nó mênh mông lắm à, mênh mông lắm à, mênh mông lắm thì chúng ta coi là tiến sĩ về sinh vật tiến sĩ về tiến sĩ về côn trùng học Yeah. À, chúng ta có là bác sĩ y khoa chúng ta có là dược sĩ cái gì đi nữa chúng ta có bao nhiêu cái sĩ sĩ sĩ, sĩ đi nữa thì cái biết mình có nói nhiều hơn người khác thôi nhưng mà cái căn bản đó vẫn là muốn ra khỏi rừng thì phải có mặt trên cái con đường ra có đường ra mà có đường ra nó nằm ở đâu nó nằm trong rừng và cái con đường ra đó nó cũng chính là con đường vào vấn đề là mình quay mặt về hướng nào mình quay mặt ra rừng thì nghĩa là mình đang ra mà mình quay mặt vào rừng nghĩa là mình đang đi vào chỉ vậy thôi và tôi nhắc lại một kinh điển thì bao la mênh mông lắm thì cái người mà cầu đạo giải thoát thì cứ một là phải nhờ thầy bạn chỉ vẽ còn hai nó tự mình nghiên cứu tìm hiểu xem cái gì nó hợp với mình thì cả đời cứ cắm đầu mà đi theo con đường đó chứ còn mà kia mà tìm hiểu hết thì thì cái năng lực những cái điều kiện của mỗi người không có giống nhau nhớ nha thì gọi là tinh Phật là tinh như vậy đó ừ, tinh Phật là tinh như vậy đó tức là ừ, Đức Phật thì cái gì ngày cũng biết nhưng mà ngày cái mà ngày dạy cho mình chỉ là một nắm lá nắm lá trong cái khu rừng đó thôi ừ. và hiểu đại khái về Phật như vậy về pháp là cũng theo những gì chúng tôi vừa trình bày đó ờ, niềm tin ở pháp đó là không phải chỉ nghe sư phụ nói đây là lời Phật thì mình cắm đầu mình tin mà mình phải trải qua những thực nghiệm tôi đem chuyện riêng của tôi ra tôi nói thí dụ cứ cho là tôi đọc hơi nhiều về kinh điển tôi đọc hơi nhiều đó. trong mấy chục năm làm thầy chùa tôi đọc hơi nhiều nhưng mà khi mà hữu sự đó, thì chỉ có một vài cái bài kinh mà nó động lại trong đầu và lúc đó tôi lúc cấp thời tôi nhớ tới thì thí dụ như trong cái lúc mà khổ thân khổ tâm thì tôi cứ nhớ ngay đấy bài kinh vô ngã trong khi bao nhiêu thứ a tỳ đàm tôi học nhưng mà lúc đó tôi lại quên hết tôi chỉ nhớ cái bài kinh vô ngã này các tỳ khéo thân tâm này không phải là các ngươi không phải là của các ngươi thân tâm là năm quẩn ừ lớp học cho đại chúng thì tôi lựa cái từ ngữ nào nó dễ hiểu chút ừ. thân tâm này cái xác cái hồn này không phải của các ngươi mà nó do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất đi nếu mà cái thân tâm này cái xác cái hồn này mà của các ngươi đó, là các ngươi là của các ngươi đó thì các ngươi có thể ờ, điều khiển nó như thế này đừng như thế kia không nhưng mà chính vì nó không phải nó không phải là mình nó không phải là của mình như mình nghĩ không mà nó chỉ là do duyên tạo thôi ừ, do duyên tạo ra rồi cũng do duyên mà làm cho nó thay đổi làm cho nó mất đi ờ, này vì chính vì vậy đó cho nên là nó mới như thế này như thế khác ngoài cái, cái sắp xếp cái trù hoạch cái tính toán của, của mình không thì cái lúc mà khẩn cấp tôi chỉ nhớ như đó thôi để cho bớt khổ thân bớt khổ tâm thì chỉ bớt sợ hãi bớt tiếng nói thì chỉ nhớ khẩn cấp ở bệnh kinh đó thôi Đấy. À, thì có hoặc là vấn đề về về về nhân quả mình thấy rõ ràng là sống thiện là được vui mà sống ác là bị khổ cái chuyện báo ứng kiếp sau luân hồi sanh tử mình cũng thấy nhưng mà trước mắt mình thấy hễ mà sống thiên là cái lòng mình nó an e. mà sống ác là lòng nó không có yên đó là mình thấy vì vậy mình tin pháp là tin qua cái thực nghiệm như vậy đó Phật dạy sống chánh niệm mình thấy đúng bởi vì chỉ có chánh niệm ấy thì mình mới biết rõ cái hoạt động à, cái tình trạng à, của thân và tâm và nhờ vậy trước mắt mình làm chủ được sinh hoạt của mình và đồng thời à, cái cảm xúc cái tâm trạng của mình nó cũng luôn luôn ở trong tình trạng kiểm soát như vậy thì cái vấn đề thứ ba đó là chánh niệm cái giá trị cái ý nghĩa cái tác dụng của chánh niệm mình tin mình tin Phật dạy cái đó mình ứng dụng rồi xong mình có thiệt trước mắt không biết thạch đắc thánh không biết mình có sanh thiên mình không thấy nhưng mà trước mắt để mình an lạc dạ, mình tin mình tin mà cái, cái lời dạy đức phật trong pháp môn bốn niệm xứ mình tin nó có thật à, niềm tin nơi Phật pháp là phải như vậy chứ không phải tin là bởi vì mình thấy có lần đó má bệnh cái chưa tăng có tụng kinh cái má hết bệnh cái mình tự đó mình tin đạo không được không được vẫn là mình tin đạo là bởi vì có một lần nữa đó mình tham dự cái buổi lễ mình thấy chư tăng về đông lắm rồi bông hoa rồi chuông tượng rồi phật tử bà con rần rần rần rần rồi cái bối cảnh trai nghiêm rồi mình nghe được một hai câu pháp vừa ý mình thích quá cái mình đi theo đạo không được không được mà phải là cái sự ứng dụng thể là sự thực nghiệm thì niềm tin đó, đó mới là niềm tin nơi chánh pháp tin vào cái tác dụng gọi là đoạn trừ đau khổ giá trị chánh pháp là sôi rọi thế giới và chấm dứt đau khổ bởi vì chúng ta đau khổ là bởi vì ừ, có vô vàng những góc tối mà chúng ta không có rọi tới chúng ta không biết mình là gì ở đâu mình tới mình sẽ về đâu và mình cần phải sống ra sao nhưng mà chính chánh pháp dạy cho mình biết mình là gì ở đâu mình tới mình sẽ về đâu và mình phải làm sao ừ, đó. thì niềm tin như vậy đó mới gọi là niềm tin theo chánh pháp và cái gọi được gọi là giữ lưu phận là sao có nghĩa là cái niềm tin này ở vị tu đầu quần không có dời đổi ừ. không có dời đổi dầu sông cạn núi mòn thì niềm tin nó không thay đổi trong kinh nói dầu đại địa cái, cái hành tinh này có vỡ làm trăm mảnh thì cái niềm tin của vị tu quần đối với phật với pháp không có thay đổi mình tạm ví dụ đi chẳng hạn như mình trên đời mình tin cái gì tin nhưng mà, mà không có cái, cái một trong những niềm tin mà sắc sâu nhất đó là mẹ mình mình biết đây là mẹ mình đây là cha mình thí dụ như vậy mình biết đây là cái ngón tay của mình mình biết đây là cái, cái bàn chân của mình à, niềm tin hết bây giờ giàu cho uh, có bao nhiêu bão tố phong ba núi lửa động đất sóng thần thì mình cái niềm tin đó nó không thay đổi tới mình mình biết chắc à mình thấy chắc cái điều mình tin mà và giờ do đó mình tin chắc cái điều mình biết à, mình biết đây là cha mình đây là mẹ mình đây là ngón tay của mình đây là bàn chân của mình vị tu đồ cũng vậy vị tu đồ nghĩa là khi mà ừ, thấy được ừ, bốn đế thấy được bốn đế thấy được lần một đó, gọi là sơ ngộ dasana à, tiếng phạn gọi là dasana cái, cái, cái trí tu đồ gọi là trí, trí, trí sơ ngộ ừ, trí thấy lần đầu ấy. Ừ. thấy được bốn đế thì vị đó không có còn hoang mang nghi hoặc gì về đức phật không có còn hoang mang nghi hoặc về giáo pháp về tác dụng về ý nghĩa về tinh thần về lý tưởng của giáo pháp này, công năng tác dụng của giáo pháp thì nó không nghi ngờ và khi mà đã vững tin vào Phật vững tin vào pháp thì đương nhiên cố nhiên tất nhiên mặc nhiên vì đó thành tựu cái niềm tin không dời đổi nơi tăng tăng ở đây không phải là những vị đắp y ừ, cạo đầu ờ, là đắp y mang bát cạo đầu mà tăng ở đây là mình phải hiểu rộng là tất cả những người tin Phật tin pháp làm đúng lời Phật làm đúng giáo và và có thành tựu có thành tựu tối thiểu là tu đầu ơn tinh tăng là tinh như vậy còn còn phàm tăng tuy không phải là thấm nhưng là những vị đang trên con đường đi đến ừ, đang trên con đường đi đến cái quả vị thánh thánh nhân không đó là niềm tin vào phàm tăng nhưng mà sắc son nhất vẫn là niềm tin vào thánh tăng niềm tin thánh tăng tôi nhắc lại tin rằng trên đời này có những người ừ, bất kể là nhân thiên nam nữ không bất kể miễn là có những người tin Phật hiểu Phật tin pháp hiểu pháp và làm đúng lời Phật làm đúng cái giáo pháp và có những thành tựu giống như Đức Phật à, tin như vậy gọi là niềm tin nơi tăng không? À, tin này là tin nơi tăng còn nếu mà mình hiểu kiểu nghèo nàn tăng niềm tin nơi tăng đó nghĩa là tin vào mấy mấy ông sư đó, đắp y mang bát cạo đầu là chết rồi tới Việt Nam mình gặp những cá nhân à, những cái tập thể mà mình không có vừa ý đó, như vậy là tan quan sự nghiệp cũng phải mà niềm tin nơi tăng là phải tin như vậy tin rằng có những người hiểu Phật tin Phật hiểu pháp tin pháp và hành trì đúng như phật đúng như pháp và có cái thành tựu giác ngộ giải thoát giống như phật vậy à, thì đó là niềm tin tăng ừ. và cái thứ tư là niềm tin vào cái giới hạnh có nghĩa là khi một người mà đã thành tựu được ba cái niềm tin trước thì tự nhiên có được cái thứ tư đó là đời sống vị đó hoàn toàn nằm trong kiểm soát nằm trong kiểm soát nằm trong cái sự ờ, điều tiết tiết chế của bản thân tức là sao có nghĩa là nếu mà vị đó là, là là một cư sĩ giữ nam giới thì có chết đi nữa cũng không thể nào mà sinh hoạt hành động mà vi phạm nam giới nếu vị đó là một cư sĩ giữ bát giới thập giới thì dù có chết đi nữa thì vị đó cũng không có vì vậy mà gọi là vi phạm bát giới và thập giới nếu vị đó là một vị tăng ni thì vị đó giàu chết cũng không có vi phạm cái giới phẩm của mình này Ờ, vì một người mà đã tin Phật tin pháp tin tăng mà rốt ráo thì tự nhiên phải thành tựu cái thứ tư còn nếu người nào mà cái thứ tư này không thành tựu không có được trong sạch không có được viên mãn thì điều đó cho thấy rằng người này ờ, đối với ba cái niềm tin trước có vấn đề có vấn đề nhớ nha có vấn đề dầu có quyên bác cách mấy đi nữa nhưng mà nếu mà không có thành tựu được Ờ, cái giới hạnh thì điều đó cho thấy là người này có cái niềm tin ờ, cái vấn cái niềm tin của người này nơi tam bảo có vấn đề à, thì cái đó gọi là chánh tính còn cái chánh kiến là sao chánh kiến nó gồm có hai đó là niềm tin vào đó đó là cái thấy chứ chánh kiến là cái thấy cái thấy trong hai vấn đề một là cái thấy và cái nhân quả ừ, nhân quả đây là tức là thấy cái nhân này nó dẫn tới quả gì cái quả này nó dẫn đến nhân gì nhân lành thì dẫn đến quả vui nhân lành ấy, thì nó dạy nói thì anh đàm là 13 25 để dẫn đến hỷ lạc còn 13 14 tức là, là, là tâm tâm bất thiện thì nó dẫn đến khổ ưu ừ, đó là chuyện đương nhiên không có nghi ngờ biết rằng cái hành động mà hại mình hại người thì dứt khoát nó sẽ dẫn đến đau khổ một cái hành động mà lợi mình lợi người sẽ dẫn đến lợi ích à, một cái hành động một cái câu nói một tư tưởng mà thuận theo cái thiện thiện pháp ấy, thì dẫn đến quả báo an lạc một hành động một câu nói một tư tưởng mà nó thuận theo ác pháp sẽ dẫn đến đau khổ dạ, thì vì đó thấy như vậy dạ, thấy như vậy thông qua cái kiểm chứng của mình trong đời sống như nãy tôi nói dạ, tức là tùy trình độ mà mình thấy được bao nhiêu nhưng mà cái đầu tiên là cái, cái trí thấy nhân quả cái trí thứ hai là cái trí về tam tướng vì đó thấy rằng tất cả cái gì trên đời này cũng do duyên mà có Ờ, rồi cũng do duyên mà bật đi thấy rằng tất cả mọi thứ trên đời này, này chỉ là đồ ráp ờ, không có cái gì là một ờ, không có gì là một mình nói cái này cái kia nhưng mà thật ra đó là cái bản thân cái cái đó là vốn không có mà nó là một sự tổng hợp ừ, của các cái thành tố rời rạc ví dụ như một ngày vui có nghĩa là nó phải đòi hỏi bao nhiêu điều kiện một phút buồn thì nó phải đòi hỏi bao nhiêu điều kiện à, khỏe mạnh là nó đòi hỏi bao nhiêu điều kiện bệnh hoạn là nó đòi hỏi bao nhiêu điều kiện giàu nghèo sướng khổ vinh nhục thăng trầm trong đời sống mỗi thứ như vậy nó đều cần đến vô số điều kiện không có gì là một hết ngay cả cái hình hài mấy chục kg này nó cũng là một sự cộng hưởng cộng sinh ừ, cộng tác của vô số cái điều kiện Đấy, nó mới ra cái hình này mấy chục ký này chứ nó không phải đơn giản nó là một cục thịt rồi mình sống với cục thịt đó không phải mà nó là lục phủ ngũ tạng rồi hệ thống hô hấp tuần hoàn tiêu hóa bài tiết uh, ờ, tim gan phèo phổi mật đàm mũ máu mồ hôi phẫn nước tiểu tùm lum hết nó mới ra cái hình hài này và từ đó chỉ cần một trục trặc nhỏ thôi nó sẽ làm cho mình bệnh như này mình đau cái kia à, vì nó thấy như vậy thấy mọi thứ trong đời này từ kêu những cái vấn đề về thân xác và tâm lý nó đều là ừ, do duyên ờ, và nó là một sự cộng hưởng ừ, ừ, của vô số cái thành tố và thân ta sao thì thân người vậy và chúng sanh như thế nào thì vũ trụ cũng y chang như vậy đất đá cây cỏ cũng là sự cộng hưởng ừ, cộng sinh ừ, của vô số điều kiện ừ, thì cái trí và tất cả cái đó là do duyên mà có cũng do duyên mất đi thì thấy rõ hai cái đó về nhân quả và về tam tướng thì cái này được gọi là chánh kiến mà một người mà không một cái niềm tin mà không có chánh kiến ờ, hướng dẫn thì cái đó là tà tính là cuồng tính là mê tính. không mê tính, tà tính cuồng tính chứ nó phải là chánh tính mà một cái trí tuệ đó À, một cái trí tuệ mà không đủ dẫn đến cái niềm tin thì cái trí tuệ nó chưa có đúng mức anh thấy đúng tự nhiên tin còn anh thấy lơ mơ lơ mơ làm được anh nói với tôi là anh giỏi Phật pháp nhưng mà cái nhìn anh tôi biết anh chỉ cần anh tự anh xét anh đi à, đừng ai để đừng ai không cần ai nhìn mà anh tự xét anh anh tin anh biết nhiều lắm anh biết anh thấy nhiều lắm nhưng mà anh không có được một cái niềm tin tối thiểu để thay đổi đời sống thì cái trí tuệ anh chưa chưa đủ chưa đủ để gọi là chánh kiến mà như vậy thì cái chánh kiến và cái chánh tính ở đây nó phải là một cặp ừ, nó phải là một cặp ừ, nó phải ăn khớp với nhau một đời sống mà không có chánh tính không có chánh kiến chính là một đoàn tàu không có đường ray ừ, không có đường ray không có đường ray và ở đâu mà có tính có tánh ấy, ở đâu mà có có chánh chánh chánh chánh, chánh tính cái chánh tính chánh, chánh kiến ấy, tức là có tính quyền và tuệ quyền ấy. mà nó đủ đủ nó thiếu thì nó dẫn gì đâu hết à, mà nó đủ đủ xài đó thì tự động sẽ kéo theo à, ba cái kia đó là tấn niệm định à, có nghĩa là niềm tin và trí tuệ nó đủ rồi đó thì nó sẽ hỗ trợ cho cái sự nỗ lực à, cho, cho, cho sức tinh tấn tức là không có niềm tin và trí trí không đủ thì niềm tin nó không, không nó không là cái gì hết à, và cái niềm tin mà nó không có đủ thì nó không có dẫn đến cái, cái sự nỗ lực nỗ lực cố gắng tu học cố gắng nghiên cứu giáo lý cố gắng thiền định cố gắng bố thi cố gắng giữ giới tất cả đều cần đến sự cố gắng hết ờ, ờ, cái gì cũng cần đến sự cố gắng mà thiếu cái cái niềm tin thiếu cái trí tuệ thì cái sự cố gắng nó không, sẽ không có không có và có không đủ à, và niệm và định cũng vậy không có không có trí tuệ và niềm tin nữa thì làm sao có niệm và định để đủ xài niệm là cái định sống tỉnh thức ấy niềm tin không có thì thì, thì tôi lấy cái năng lượng đâu để mà tôi sống tỉnh thức niềm tin và trí tuệ không có thì tôi lấy cái năng lượng đâu để mà tôi có định cho nên năm quyền nó phải có đủ không năm quyền phải có đủ là tính tấn để định tuệ nó hỗ trợ cho nhau trí nhiều niềm tin nhiều nhưng mà không đủ siêng à, hoặc siêng nhiều quá mà không đủ trí hoặc là thích người thiền mà không có đủ trí mà trí đây là gì trí nãy tôi có nói cái bản chất của trí gồm có hai nhưng mà điều kiện của trí gồm có ba đó là văn tư tu văn ở đây có nghĩa là những cái biết về nhân quả về tam tướng mà qua cái học qua cái nghe qua cái đọc này cái đó là văn còn tư ở đây tức là những cái biết về nhân quả về tâm tướng mà qua cái khả năng tư duy này còn tu ở đây tức nghĩa là cái biết về nhân quả về tam tướng mà thông qua cái sự tu tập chỉ và quát ừ, tiêu thiền chỉ và tiêu thiền quát à, là tí tu thì tùy thuộc vào tùy thuộc vào cái khả năng trí tuệ của mình à, tùy thuộc vào cái khả năng là ờ, tùy vào cái khả năng thấy và biết của mình mà mình tin được bao nhiêu và từ cái cái khả năng tin và thấy của mình thì những cái cái cái, cái thiện pháp khác nó có được bao nhiêu đây chính là lý do vì đâu mình năm quyền phải luôn luôn gắn liền với nhau là như vậy đó à, và một người mà thiếu thiếu năm cái này thì coi như là một đoàn tàu không có không có không có không có đường ray mà tàu mà có đường ray là coi như là nằm yên đâu dám chạy không nằm yên đâu dám chạy không bao giờ trên đời có một cái xe lửa nào mà nó không có đường ray hết không chỉ trừ ra sau này là mình mình biết là sau này nó có cái loại mà nó kêu là hydro trip tức là một cái xe loại xe lửa mà nó chạy bằng hơi mà nó đi xuyên qua ống đó. nhưng mà cái ống nó lại là vẫn là một cái hình thức đường ray mới à, à như, như, như, như cái xe lửa mắc led của của của của thượng hải của trung quốc ấy, thì nó chạy bằng bằng bằng bằng cái từ trường ờ, ở dưới đường ray mà cách mặt đất ở cách đường ray một chút nó không có dính liền nhưng mà dâu gì thì đó cũng là một kiểu đường ray kiểu một kiểu đường ray dầu là đường ray 500 hay là đường ray hydrotic thì nó vẫn là đường ray nha vẫn là đường ray xe lửa mà không có cái đường ray thì không có thể nào mà nó vận hành được nha. Rồi ờ, đây cũng vậy đời sống của mình mình sinh ra mình có mắt tay mũi lưỡi mình có sắc tinh ờ, mình sẽ có sắc thọ tưởng hành thức nhưng mà ờ, có hình hài vậy thôi nhưng mà mình là một con tàu không có đường ray ừ, một ờ, một con tàu lửa không đường ray hoặc là mình là một cái con tàu biển mà không có la bàn không có hoa tiêu thì mình sẽ, sẽ đi về đâu không cho nên mình tôi giảng về mấy cái mấy cái, cái bài giảng mình có cái đề, cái chủ đề là có mà không là như vậy có điện cái bóng đèn nhưng mà không có điện có phone à, nhưng mà nó không có cái, cái sóng có phone có máy mà không có bài cũng có cái cái cái cái cái password passcode là giảm được à, rồi uh, có có có xe à, xe hơi nhưng mà không có bánh à, có xe lửa mà không có đường ray và sau cùng và sau cùng đó là có đường nhưng mà không có đi ừ, có đi mà không có đường là sao ừ. trong kinh nói à, chư Phật ấy, có nhiều lúc cả a tăng kỳ không có vị phật nào ra đời trong một cái thái dương hệ có nhiều khi cả a tăng kỳ đại kiếp một cái a tăng kỳ là 10 lý thừa 140 ờ, đại kiếp không có phật ra đời cái cơ hội mà mình mang thân người nó rất là khó có bởi vì một ngày của phàm phu ấy, trong một ngày ấy, chúng ta sống toàn là bằng tâm bất thiện không à kể cả mọi người biết Phật pháp kể cả một người biết Phật pháp thì trong một ngày như vậy mình sống tồn tâm bất thiện mà tâm bất thiện là cái cái đời sống tâm lý của các cái loài sa đọa nha đó là biết Phật pháp đó nha biết Phật pháp rồi đó mà một ngày mình vẫn sống với tâm bất thiện tham sân si ái mạng kiến nghi mà đây chính là cái thứ tâm lý của mấy cái loài sa đọa mình sống nhiều bằng cái tâm lý đó là mình dọn đường để mình đọa không mà mang thân người đã khó mà cái chuyện gặp được Phật pháp lại càng khó hơn đây bởi vì hồi nãy tôi nói rồi Phật khó lắm lâu lắm mới gặp được Phật mang thân người đã khó thì từ đó nó mới dẫn đến những cái chuyện khác mang thân người đã khó thì cái chuyện mà một ai đó mà có được cái bản hoài cái hạnh nguyện mà thành Phật thì càng hiếm nữa hiếm nữa à, bởi vì tôi nói rất là nhiều lần chúng sanh trong đời cũng có năm hạn cái hạn thứ nhất là chỉ biết mình đây không biết ai hết à, cái hạng thứ hai đó là quan tâm đến những người có gắn bó với mình và cái hạng thứ ba đó là có thể có thể có biết quan tâm đến những người không ân oán với mình cái hạng thứ tư là thương được kẻ thù của mình và cái thứ năm là à, thương được bạn của kẻ thù và cái hạng thứ năm là thương được cái kẻ muốn hại mình tổng cộng là năm hạng thì phải là cái hạng thứ năm này nè thứ tư và thứ năm này nè. hạng thứ năm hạng thứ năm là đúng hơn phải là hạng thứ năm thì mới có thể gọi là cầu Phật đạo được còn đa phần chúng sanh là, là lọt hết trong mấy cái hạng đầu tiên một là chỉ biết mình thôi các vị nhìn mấy con ờ, mấy con con thú mấy con vật ấy. Ừ. có nhiều con nó còn có bầy đàn có nhiều con nó chỉ biết của mình nó thôi nó đi kiếm ăn mình đó à, okay, mình rồi khá hơn một chút là mình làm người mình biết uh, lo cho vợ chồng con cái cha mẹ của mình Chỉ còn mình không biết quan tâm tại rồi cái hạng thứ ba đó là biết thương được những cái người không ân oán với mình chỉ cần mình thấy người ta khổ người ta đói người ta nghèo cái mình biết thương đó, đó là hạng thứ ba hạng thứ tư đó là thương được bạn với kẻ thù có nghĩa là sao có nghĩa là cái người sống không có thành kiết ừ. dụ như người hội giáo thì họ ghét những ai mà không có phải là tín đồ hồi giáo đấy đó, thí dụ như vậy mình là người đang theo đuổi một học thuyết một quan điểm chính trị nào đó thì mình xem mấy người khác là phản động là là thành phần không tiến bộ ví dụ như vậy không được mà tất cả tức là tất cả chúng sanh ờ, dầu họ là cái kẻ thù trực tiếp hay là ờ, cảm tình viên của kẻ thù mình à, thì mình vẫn xem mình vẫn thương được mình vẫn quan tâm được thì cái đó mới đúng là, là, là, là người lòng đó không như vậy này các hạng thứ tư này này là thương được bạn của kẻ thù cũng là là hiếm rồi không có nhiều người không có khả năng thương được kẻ thù nhưng mà à, không có khả năng thương được kẻ thù nhưng mà um, ngoài cái cái kẻ thù trực tiếp của họ ra thì người khác ok sao cũng được hạn này phải dễ kiếm thôi nha thường thì chúng ta à, thương nhau thương cả đường đi mà ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng cái đó đúng mà cái hạng thứ tư này đó là chỉ nhắm vào kẻ thù mình còn ngoài kẻ thù ra thì cái gì người khác mình có thể cũng còn có thể thương được nhưng mà khó nhất là hạng thứ năm thương được cái kẻ mà có lòng hại mình giết mình mình mình vẫn thương được thì cái hạng này khó kiếm nhất ừ. mà chỉ có cái hạng thứ năm này nè thì mới có thể thành Phật được à, khó lắm ừ. như vậy thì làm người đã khó mà gặp được Đức Phật càng khó hơn vậy mà Đấy, vậy mà vậy mà khi mà Phật ra đời đó có được bao nhiêu chúng sanh mang thân nhân loại ừ, và trong ngũ trái đất trong bị dương dưới dương chùa kỳ viên mà đức phật ở cái số lượng chúng sanh nhân loại nó chung quanh cái chùa kỳ viên à, rồi những cái người mà thấy ngài mà chư thánh tăng mà đi bác mỗi ngày số lượng được bao nhiêu so với trùng dế côn trùng con ong cái kiến chim chóc rắn rít chuột bọ thì cái số người mà nhìn thấy đức phật chỉ là con số rất là ít so với mấy cái con mà mà nó tạo lao không mà trong số những người mà thấy Phật ấy thì có được bao nhiêu người mà có niềm tin chịu đến tìm hiểu lắng tai nghe pháp và trong số những người lắng tai nghe pháp đó có bao nhiêu người có thể hành trì và có thể chứng ngộ càng siết lại định càng hiếm dần hiếm dần nha hiếm dần, hiếm dần. cho nên trong kinh nói khi mà một đức phật ra đời nếu mà chúng ta là người vô phước một là chúng ta không có được sanh vào thế giới loài người không vào sanh vào những thế giới chư thiên mà có thể đến hầu ngày để nghe pháp hoặc là mang thân nhân loại mà tàn tật à, tâm thần khùng điên đuôi mù bẩm sinh cũng mệt lắm mệt lắm gặp Phật ra đời lúc Phật ra đời mà mình sanh ở những cái vùng sâu vùng xa thiếu văn hóa văn minh như những bộ lạc mội rợ đầu óc bán khai chưa được khai mở thì khó lắm không à, cho nên là, là ờ, khi mà Phật ra đời là mình phải được mang thân người mà được ở được ở những nơi chốn mà dễ dàng gặp gỡ ngài và ừ, tứ chúng à, bản thân mình nó là không có đến mức đói nghèo bệnh hoạn tàn tật tâm thần khùng điên không bị dị tật bẩm sinh mà trầm trọng ghê gớm như đuôi mù câm điếc đó anh vậy đó phải có đầu óc sáng suốt rồi có khả năng tư duy hiếu học ham tìm tòi biết trăn trở thao thức về cái phận đời kiếp người của mình đấy phải có những cái đó thì mới có thể lắng tai nghe pháp được à. mà khi bây giờ phật không còn nữa thì còn cái giáo pháp ấy vậy mà có những người trong người thế giới này bây giờ trên biển còn nằm lù lù đó có con đường để đi nhưng mà không có đi có hoặc là khá hơn một chút mang thân là tăng ni là phật tử biết kinh sách đó à, biết kinh sách đó nhưng mà biết để vậy thôi tủ kinh để vậy kiếm cái tủ thiệt là tốt gỗ quý đặt tiền đi thỉnh nó cũng sắp về chất đầy trong đó ừ, trên phía trên tủ thì để ờ, bình hoa rồi để một vài bức tượng ừ, quý tượng cổ rồi dọn cái phòng rồi chân bông rồi anh có nắng có gió rồi có ờ, chiếu ngồi có tọa cụ rồi đã lắm nhưng mà ba kiếp không có kiếp nào mở được cái tủ kinh ra mà cầm mà cầm cũng kinh ra là gấp lên gấp xuống vào chùa nghe pháp thì chỉ nghe cái nào vui thôi chỉ nghe ông thầy nào mình thích thôi còn chuyện hành trì coi như miễn bàn thì trường hợp đó được gọi là có đường mà không có đi ừ, cái người đó là người có đường mà không đi còn cái hạn thứ hai là có đi mà không có đường có nghĩa là cũng thấy đời là khổ thiết tha cầu pháp giải thoát ừ. nay thầy này mai thầy kia thầy tư nước sôi thầy tám nước lạnh theo hết thầy này thầy kia nhưng mà do thiếu cái định hướng ừ. cho nên nó là có đi nhưng không có đường cũng tu hành cũng ghê gớm lắm cũng chai lạc ờ, kiên khem khổ hạnh này cũng ghê gớm mà không có đường để đi mất mấy chục năm ừ, mất mấy chục năm có người tới chết nhưng không biết mình đi sai đường rồi có người tới chết luôn biết mình sai đường mà không biết đường nào là đúng để mà theo bởi vậy nó mới có cái câu là tưởng giếng sâu anh nói sợi dây dài ai ngờ giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây cái câu đó nguyên thủy nó mang cái nghĩa trai gái nhưng mà trong kinh Phật mình theo tinh thần Phật pháp cái câu nó mang cái nghĩa mà tôi vừa nói đó tức là đến cái lúc mà cận tử hấp hối mới nhớ lại là bao nhiêu năm trôi qua ừ, mình không có thời gian không có dành thời gian quý hiếm của đời mình ờ, để mà tìm hiểu Phật pháp để mà hành trì cho nó đúng mức cội thường thì cái hạng này gọi là đi mà không có đường ừ, đi mà không có đường không còn cái hạng trước nhất là có đường mà không đi cũng là cái đáng tiếc à, mà đi mà không có đường cũng là cái đáng tiếc thì như vậy tổng chi là cái tài pháp này tôi nói một cái đề tài đó là có mà không nó nhiều lắm đề tài trước tôi nói chữ tuy ừ, tuy xa mà gần tuy ít mà nhiều tuy nhiều mà ít thì ờ, nó cái đề tài đó có thể dẫn vô số n gợi ý khác mà tôi chỉ gợi tới đó thôi à, bữa nay cũng vậy có mà không không mà có đó thì cũng vậy ừ tức là có máy mà không có sóng có đèn mà không có điện có xe mà không có bánh có xe lửa mà không có đường ray Đấy. có đường mà không có đi có đi mà không có đường nó còn nhiều lắm có mà không có mà không nói tới của nó cũng n nó cũng số mà tôi chỉ gợi ý chừng đó để bà con trong đời sống trưa nay chiều nay tối nay có đi ra đường còn ngồi trong phòng cũng chợt nhớ lại ừ ông có gợi ý cho mình mấy cái có mà không ừ. thì mình ngồi mình xem là cuộc đời mình là nó có còn nhiều cái khác nữa nó còn nhiều cái khác nữa quý vị có những cái những thứ ví dụ như là có những thứ thức ăn nó ngon mà nó có lành nó lành mà nó không có ngon à, thí dụ như vậy nó nhiều lắm ngon mà không có lành là sao có nghĩa là ba, ba cái đồ chiên đó, ở mỹ đó, khoai tây chiên rồi coca đó thì con nít mà nó mê ba cái chip ba cái snack đó, nó, việt nam kêu là là cái gì đó bỉm hả bỉm hả bỉm như bỉm ngon lắm bim bim chứ bim bim đúng rồi bim bim ngon lắm ai cũng thích cái đó ngon nhưng mà nó có lành à, rồi có nhiều món nó ngon lầm mà nó không có ngon ví dụ như sáng mỗi ngày là uống hai lít nước lọc ăn nhiều rau trái củ quả hạn chế thịt đỏ hạn chế uh, hải sản uh, đại khái như vậy và ở xứ nào thì thường tiêu thụ cái thổ sản của xứ đó ừ, nó vẫn lành hơn là ăn ba cái đồ nhập cảng ở xứ khác tới ví dụ như vậy mà thông thường chúng ta không quan tâm cái đó chúng ta thường chúng ta không có phân biệt cái ngon với cái lành thường mình chỉ nói ngon lành thôi à, chứ đúng là ngon khác mà lành khác có những cái nó lành nhưng mà nó không có ngon có những cái nó tasty nhưng mà nó là he nó là ăn heo thì nó ngon nhưng mà nó không có lành có những cái nó lành mà nó không có ngon nó có cái nó vừa ngon mà vừa lành có nhiều thứ nó không lành mà cũng không ngon cứ suốt đời sống cứ nhớ chừng cái bài giảng này cứ nhìn đâu cũng nhớ và phản phất phản phất bài kinh này Ờ, mình có phải là chiếc xe mà không bánh hay không mình có phải là đoàn tàu lửa mà không có rừng ray hay không mình có phải là cái phone mà không có sống hay không mình có phải là cái laptop mà không có password hay không à, mình có phải là cái bóng đèn mà không có điện hay không ừ, nhớ cái đó cũng là một cách tu học ờ, và đương nhiên bài giảng cái lớp giảng chú thứ hai đó là chỉ là một bài giảng chung chung cho đại chúng không chuyên và cũng là một cái diễn đàn một cái cầu nối để chúng ta còn có thể liên lạc với nhau mỗi tuần à, gửi đến bà con những gợi ý tu học nhưng mà cái lớp học mà chúng tôi đặc biệt quan tâm vẫn là lớp học intensive à, giáo lý không thể nào mà học chung chung được đâu nói chung hồi nãy các vị nếu các vị tâm lý các vị để ý khi tôi giảng về cái 10, 13 25 chúng tôi hơi có cái khẩn biết nói vợ hiểu không à, biết mà nói vợ họ có hiểu không à, nó cũng có cái đáng tiếc chỗ đó cho nên mong là quý vị sẽ có một ngày quý vị là những cái phone có sống phone mà có sống những chiếc xe có bánh những đoàn tàu có ray có railway và ờ, có đi và cũng có đường để đi chứ đừng có mà không không không nhiều nhiều cái không quá thì uổng cái kiếp người không như kỳ trước tôi có nói ờ, chém đầu một ngàn viên tướng ngoài trận thấy vậy đó mà nó dễ hơn là thay đổi suy nghĩ của một cái người thiếu trí thì nói gì nó hơi nặng nhưng mà cái đó là cổ nhân nói chứ mà tôi nói thì tôi đâu có thể làm tôi thay đổi suy nghĩ của các vị không cứ tiếp tục đi chùa còn theo đuổi ừ, cái lý tưởng cái mộng ước cái hoài bão gì đó thì cái đó là chuyện của các vị tôi chỉ nghĩ dừng chừng vậy thôi ok chúc các vị một ngày vui dạ chúng con cảm ơn sư à, trước khi đi dạ. uh, cho con uh, một câu hỏi là vừa rồi mà sư có nói về cái lớp uh, chủ nhật của sư đó bây giờ con có một yeah. Dạ. một tấn email của mấy em hỏi là làm sao cho em cho con cho chị cho anh xin vào cái lớp của sư à, sư... à dạ dạ cảm ơn cảm ơn ông công nhân một ngàn lần cảm ơn triệu lần cảm ơn xin thưa với bà con là tất cả những cái đó bà con làm ơn đừng có liên lạc với riêng chúng tôi bởi vì ba lý do thứ nhất là chúng tôi hiếm khi mà đọc hoặc là đủ xuyên để mà trả lời lắc nhắc và một chuyện nữa đó là cái lớp học đó vẫn ờ, diễn ra mỗi tuần nhưng mà ừ, mình có cái ban điều hợp ấy ờ, cái ban đó là các vị sẽ liên lạc với nhau ờ, tìm hiểu nhau đi những kia tôi biết mơ hồ như vậy đó, thì các vị đó sẽ báo là cho tôi sao nhưng mà đầu tiên là các vị không có liên lạc với tôi mà nên liên lạc thẳng với cái email gọi là calamathoyacenter@gmail.com không? rồi ờ, ờ, ờ, đương nhiên thì tất cả những cái, cái trả lời đó tôi, tôi đều biết qua hết nhưng mà thà là tôi biết một nguồn đây à, tôi biết một nguồn bên Calama báo à, chứ còn mà tôi kêu tôi đọc email của từng người hoặc là tin nhắn của từng người thì không cho nên là xin cảm ơn công nhân rất là nhiều đã mở mở ra cái chuyện này tự là tôi muốn nói mà nay tôi quên tức là tất cả những cái, cái chuyện gì mà liên quan đến lớp học internship ngày chủ nhật Ờ, thì bà con có làm bài tập hay không làm bài tập hay là bà con muốn vào hay là muốn ra ờ, bà con có một cái đề nghị lớn bé gì đó thì xin liên lạc trực tiếp với ban điều họp thông qua cái email là kalamathoya center đó uh, at gmail.com cảm ơn bà con rất là nhiều dạ yeah. Dạ. yeah. chúng con tri ân sư dạ, hẹn à, cảm ơn chúc quý vị một ngày vui dạ. Yeah. cảm ơn sư À, anh Kiên cho nhân uh, xin 2 phút trên Facebook còn lại anh Kiên um, vừa rồi vừa rồi là nhân cũng hỏi um, về cái lớp học internship của sư à, ở bên châu Âu đó thì quý vị cũng biết rồi ha quý vị vào Kalama à, Journal quý vị lấy cái email đó và một cái nữa là nhân thông báo hai cuốn sách à, vừa mới phát hành à, Kalama Nhật Tụng 2 và chuyện phím thầy tu tái bản và cái cuốn nhật đụng một cũng được sư nói là có in và có sự sửa đổi thêm à, quý vị nào có muốn thỉnh thì quý vị um, liên lạc với cô Tuyết à, anh anh Kiên cho nhân cái uh, thông tin của cô Tuyết bên này được không anh Kiên ừ. cái uh, sách đó anh Kiên dạ à, quý vị biết rồi ha à, cô Tuyết dạ quý vị uh, liên lạc với cô Tuyết dùm cho nhân và cô Tuyết sẽ um, cho quý vị thông tin cái cách uh, gửi gửi sách như thế nào và số tiền là bao nhiêu uh, quý vị tất cả ở mọi nơi thì cô Tuyết sẽ lo được cho quý vị nha quý vị tại vì nếu mà ở Úc á, thì um, về tiểu bang của nhân á, mà nhân phát ra tiểu bang của quý vị đó thì lại tốn một lần cước phí nữa nó rất là mắc cho nên nhân cũng muốn quý vị thỉnh trực tiếp từ cô Tuyết để uh, để quý vị có những cuốn sách và sách sẽ có tương lai sẽ có phát hành là giáo lý A Tỳ Đàm nữa và Kalama Nhật Tụng 3 à, mọi liên lạc quý vị à, cô Tuyết ha qua Viber hay Zalo hay trực tiếp rồi rồi tất cả tất cả đó là thông tin mà nhân cần à, gửi đến quý vị à, xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới của sư Nhân và anh Kiên à, chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị tuần tới. Saru, saru, saru. Chào anh Kiên nha. Dạ, chào mọi người, dạ chào chị.